Căn nhà mình thì à, với công năng sử dụng là khu vực à, sân để xe máy, phòng khách, phòng bếp mà có 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha anh chị. Đây là một căn nhà nằm ngay vị trí trung tâm, ngay sát bên với lại khu à, Cityland, khu căn cứ 26 nha quý anh chị với ờ, một căn nhà gần với lại khu vực sân bay và căn nhà này thì trước chủ nhà đang kêu với giá là 9 tỷ 8 mà nay ờ, cần tiền rồi đã giảm cho anh chị chúng ta nha chỉ còn lại với giá là 9 tỷ 200 triệu đồng thôi và chúng ta còn được thương lượng với lại trực tiếp chính chủ này một căn nhà đã được giá giảm của cuối năm để bán thu hồi vốn nha anh chị với một căn nhà hướng ờ, chính tây và căn nhà mình thì được nằm ngay khu vực ngã tư của đường Nguyễn Oanh và đường Phan Văn Trị luôn nha quý anh chị ở khu vực đây thì à, chúng ta di chuyển về các cái khu vực sân bay hoặc là Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì à, rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý anh chị. Với một mẫu nhà thiết kế theo phong cách hình vuông và một căn nhà được gia chủ là tặng nội thất kèm theo gia đình mình và với một cái diện tích khủng ngang 4m2, độ sâu là lên đến 20m và nhà mình thì chỉ có một sạc thôi. Nằm ngay sát với lại đường Nguyễn Oanh luôn nha anh chị. Với khu vực con đường của nhà mình này thì à, khá là lớn và một con đường này rộng lên đến khoảng 6 mét và ngay gần với lại à, đường thông, đường lớn, đường chính luôn. Và căn nhà này thì à, quý anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mướn phòng công ty hoặc là kinh doanh về à, buôn bán hàng online, hàng mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha anh chị. Hoặc là anh chị có thể là mở spa ở đây cũng được luôn nha. Ngay sát với lại mặt tiền đường thông và đường lớn, đường chính với một căn nhà có một cái diện tích là ngang 4m2, độ sâu là lên đến 20m. Và căn nhà này thì được gia chủ là tặng full đầy đủ tất cả nội thất cho gia đình mình. Thì nếu quý anh chị khách hàng chúng ta quan tâm thì nhấc máy và liên hệ ngay cho bên em để à, sở hữu căn nhà phố đẹp và nằm ngay à, khu vực trung tâm chỉ với à, giá là 9 tỷ 200 triệu đồng thôi và anh chị còn được gặp chủ để thương lượng với một cái diện tích khủng ngang 4m2 độ so 20m rất là tuyệt vời này anh chị và nhà mình thì thiết kế và xây dựng theo phong cách lệch tầng nha quý anh chị Tiếp đến thì em sẽ mời anh chị và khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái không gian và thiết kế của căn nhà mình nhé Một căn nhà đang được chủ nhà cần tiền và giảm giá sốc cho anh chị mình lên đến khoảng 7-800 à, triệu đồng nhá. Và di chuyển vào trong thì à, trước tiên chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn bên ngoài và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực à, 10 ly và được gia rũ làm bốn cánh này. Ở khu vực đây thì à, nếu như anh chị có xe hơi thì chúng ta để xe hơi ở khu vực bên dưới thì cũng được. Và chúng ta sẽ có một cái không gian phòng khách. Một cái khoảng này thì khá là rộng luôn nha quý vị. Với căn nhà chúng ta thì ờ, công năng cũng rất là nhiều. Nếu anh chị nhà có xe hơi thì bên dưới đây chúng ta vẫn để được xe hơi. Tại vì ờ, cái ờ, không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình thì dài lên đến khoảng 10 m, 8 đến 10 m nha. Nên là anh chị có xe hơi thì chúng ta đậu xe hơi bên dưới đây thì cũng rất là dễ dàng và thuận tiện này. Đây cũng như là xe máy và phòng khách. Đây và cũng như là khu vực để gara ô tô cho căn nhà mình. Với một căn nhà ngang 4m2, độ sâu 20m rất là tuyệt đẹp nằm trên ờ, khu vực trung tâm ngay sát bên với lại khu vực à, à, những các cái à, thuận tiện cho anh chị mình khu vực à, siêu thị và công viên cũng như là bệnh viện đầy đủ nha quý anh chị ở bên trong phòng khách đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ à, sofa ở bên trong này và bên trong đây nữa thì chúng ta sẽ có một cái à, không gian khu vực phòng bếp và cũng đã được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ bàn ăn gồm 6 ghế và chiếc chén ở khu vực đường sau đây thì à, chúng ta sẽ đến với lại không gian phòng bếp cũng như là khu vực vệ sinh. Và cuối của căn nhà chúng ta thì có một cái à, khu vực sân và ô khoảng giếng trời để chị à, khách hàng chúng ta lấy số và lấy được ánh sáng nha quý anh chị. Đây với một căn nhà thiết kế rất là đẹp và rất là tuyệt vời này. Không gian nhìn rất là sang trọng luôn. Với một căn nhà đầy đủ tất cả công năng và có một diện tích khủng ngang 4m2, độ sâu 20m và hướng nhà mình là hướng chính tây Đấy thì à, anh chị à, cô bác khách hàng mình quan tâm đến à, siêu phẩm nằm trên vị trí ngay trung tâm, ngay sát bên với lại siêu thị Lotte Mart đường Nguyễn Lượng, cũng là khu vực căn cứ 26 và khu vực city Cityland thì rất là gần này. Đây với một căn nhà với thiết kế và xây dựng không gian rộng thoáng, nhà mình thì có 5 phòng vệ sinh và có 4 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ nhà mình thì sẽ có một phòng vệ sinh ở bên trong nha anh chị. Đây, khu vực uh, bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ có cái uh, không gian cũng như là khu vực uh, uh, phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình cũng như là đã có giường và uh, tủ cũng như là kệ uh, bàn trang điểm này. Giường tủ và kệ. Rất là đầy đủ rồi nha quý anh chị. Và khu vực không gian phòng vệ sinh này. Di chuyển đến khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ đến với lại phòng uh, ngủ tiếp theo là phòng ngủ số 2 mỗi phòng nhà mình thì có vệ sinh à, khá là rộng và bên trong thì chúng ta sẽ có ờ, bể à, tắm này đây bên trong đây chúng ta sẽ có bể tắm nha anh chị và rất là rộng rất là thoải mái luôn với một căn nhà thiết kế rất là đẹp và rất là tuyệt vời khu vực đằng sau đây thì chúng ta sẽ có phòng à, ngủ số 2 và cũng như là có tủ và kệ cũng như giường và bàn trang điểm cho căn nhà mình thì uh, quý vị anh chị chúng ta đang xem trên kênh youtube uh, Vô tình thấy được căn nhà này phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Thì hãy liên hệ và nhấc máy cho bên em để đi xem căn nhà siêu phẩm nhà phố Mẫu hiện đại và đẹp và đang được chủ nhà giảm giá sốc cho anh chị mình Lên đến khoảng uh, ờ, 7-800 triệu đồng nha Đây và bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực phòng vệ sinh Cũng là phòng ngủ của căn nhà mình Phòng ngủ số uh, 3 với xây dựng một trệt và lên đến 3 lầu. Đầy đủ công năng cho gia đình mình nha quý anh chị. Với một không gian rất là tuyệt đẹp. Lên đến uh, lầu và không gian căn nhà mình thì rất là tuyệt vời luôn. Với đầy đủ tất cả những các cái ờ, tiện nghi. Khu đi lại thì ờ, về trung tâm rất là thuận tiện nha quý anh chị. Ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái một cái phòng à, vệ sinh. Đấy và mỗi phòng ngủ của nhà mình thì sẽ một có một phòng vệ sinh riêng. Đây, ra khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng à, vệ sinh khá là lớn luôn này. Và có khu vực tắm đầy đủ luôn. Đấy thì à, sàn này sẽ được gia chủ là ốp sàn gỗ rồi. Và chúng ta sẽ có giường, tủ, bàn ghế đầy đủ hết. Được tặng full nội thất 4 ờ, phòng ngủ luôn và đây là phòng số 4 nha anh chị Tiếp lên bên trên thì ờ, chúng ta sẽ đến với lại phòng ờ, thờ và sân thượng của căn nhà mình nha Một căn nhà xây dựng và thiết kế rất là đẹp Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với lại phòng thờ và sân thượng của căn nhà mình này anh chị Đây không gian rất là rộng và thoáng Và với căn nhà này thì em sẽ nhắc lại là có hướng chính là hướng Tây Và với một cái diện tích là ngang 4m2 độ sâu là lên đến uh, 20 mét và với giá bán chỉ có 9 tỷ uh, uh, 200 triệu đồng thôi và anh chị còn được gặp chủ để thương lượng cái ca căn nhà này thì anh chị ờ, khách hàng chúng ta mua bên em thì sẽ có giá tốt để anh chị uh, mua ở hoặc là chúng ta mua đầu tư nha mua kinh doanh hoặc là mua để uh, kiếm lời thì rất là tuyệt luôn đấy với một uh, siêu phẩm một căn nhà rất là đẹp và một lần nữa thì video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả gia đình mình. Chúng ta trong những video tiếp theo. Xin chào và cảm ơn.